Thầy chào các em Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu môn lịch sử lớp 4 với nội dung bài Trịnh Nguyễn Phân Tranh Và đây là lượt đồ địa phận Bắc Triều, Nam Triều và đàn trong và đàn ngoài Thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1 các em nhé Tình hình nước ta đầu thế kỷ 16 Nhà hậu Lê bắt đầu suy yếu Vua chỉ bày trò ăn chơi xa xỉ suốt ngày đêm và xây dựng nhiều cung điện. Do vậy, nhân dân Mỹ Mai gọi vua Lê Uy Mục là vua quỷ, còn gọi là quỷ vương, một ông vua tàn ác. Gọi vua Lê Tương Dực là vua lợn, là một ông vua giết hết các quan thần, cây lòng cam, quận khắp nơi và luôn luôn tăng thuế gây khó khăn cho nhân dân quan lại trong triều thì chia thành phe phái, đánh giết lẫn nhau để giành quyền lợi. Đất nước ta rơi vào hoàn cảnh loạn lạc. Và nhà Mạc ra đời và sự phân chia Nam Bắc Triều như thế nào thầy trò chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu phần thứ hai năm 1527 trước tình hình đó Mạc Đăng Dung là một quan võ đã cầm đầu một số quan lại cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Mạc. Nhà Mạc ra đời, sự cũ gọi đây là Bắc Triều. Đến năm 1533, Nguyễn Kim, một quan võ của họ Lê, tìm một người thuộc dòng dõi nhà Lê đưa lên ngôi, lập ra triều đình riêng ở Thanh Hóa. Sự cũ gọi đây là Nam Triều để phân biệt với Bắc Triều của nhà họ Mạc ở phía Bắc đất nước ta bị chia cắt Nam Triều và Bắc Triều đánh nhau giành quyền lực, gây ra một cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm, mãi đến năm 1592, khi Nam Triều chiếm được Thăng Long, chiến tranh Nam Bắc Triều mới được chấm dứt. Ở đây có một cái chữ nội chiến. Nội chiến là gì các em biết không? Nội là bên trong, chiến là chiến tranh, chiến tranh ở bên trong của một đất nước thì gọi là nội chiến và chiến tranh giữa trịnh nguyện nguyên nhân do đâu tượng Giang Sơn lại được thống nhất nào ngờ khi Nguyễn Kim chết con rể Trịnh Kiểm nắm toàn bộ triều chính cử con trai là Nguyễn Kim làm chứng thủ vùng Thẩn Hóa tại đây Nguyễn Hoàng xây dựng lực lượng thế là chiến tranh Trịnh nguyện bùng nổ diễn biến chính của chiến tranh chỉnh nguyện. Trong khoảng 50 năm, hai họ chỉnh nguyện đánh nhau 7 lần. Vùng đất miền Trung trở thành chiến trường ác liệt. Cuối cùng, hai bên phải lấy sông Danh, Quảng Bình làm ranh giới chia cắt đất nước. Đàn ngoài từ sông Danh trở ra, đàn trong từ sông Danh trở vào. Ở đàn ngoài, Chỉnh Tùng con chỉnh Kiểm, Xưng Vương xây phủ bên cạnh triều đình vua Lê. Nhân dân gọi đây là vua Lê Chúa Trịnh. Và đây là lược đồ địa phận Bắc Triều và Nam Triều, còn gọi đàn trong và đàn ngoài. Các em thấy cái đường màu xanh biển này thì đây màu vàng màu vàng này thì tô hết cái này màu vàng thì gọi là đàn ngoài và màu hồng này thì gọi là đàn đàn trong địa phận của đàn trong và màu xanh dương này đó chính là sông danh làm địa phận cắt ngang giữa đàn trong màu hồng này với màu vàng ở phía đằng ngoài này và hậu quả của chiến tranh chỉnh nguyện như thế nào hơn 200 năm đất nước bị chia cắt đời sống nhân dân vô cùng khổ cực đàn ông phải ra trận chém giết lẫn nhau vợ phải xa chồng con không thấy bố đất nước rơi vào cảnh loạn lạc ảnh hưởng rất nhiều tới sự phát triển của đất nước và sau đây thầy sẽ tóm lược lại lịch sử nhà hậu lê nhà lê suy yếu các quan thần trong triều tranh giành quyền lực giết hại lẫn nhau sinh ra bắc triều và nam triều triều thì do Mạc Đăng Dung cai trị Nam triều thì do Nguyễn Kim cai trị Bắc triều và Nam triều đã đánh nhau kéo dài hơn 50 năm đến năm 1592 chiến tranh chấm dứt đất nước ta thống nhất tưởng vậy ai ngờ các quan thần trong triều lại tranh giành quyền lực với nhau và xuất hiện họ chỉnh và họ nguyện họ chỉnh và họ nguyện trong vòng 50 năm đã đánh nhau 7 lần và dẫn đến một điều đó là đất nước bị chia cắt và ra thành đàn trong và đàn ngoài nhưng điều quan trọng nhất đó là nhân dân là người khổ cực nhất hậu quả của chiến tranh tất cả đều là do nhân dân gánh chịu vì nhân dân bị bắt đi làm lính để đánh nhau giết hại lẫn nhau mỗi bên đều bị tổn thất về nhưng con người và người tổn thất nặng nề nhất đó chính là nhân dân và bài học hôm nay là như sau từ đầu thế kỷ 16 chính quyền nhà Lê suy yếu, các tập đoàn phong kiến sâu xé nhau, tranh giành ngai vàng. Hậu quả là đất nước bị chia cắt. Và qua bài học hôm nay, thầy có bốn câu bài tập như sau. Ông là một quan võ dưới triều hậu Lê. Khi nhà Lê suy yếu, ông đã lật đổ triều hậu Lê. Ông là ai? Năm 1533, đất nước bị chia làm hai triều, Bắc triều và của họ Mạc, Nam triều ở Thanh Hóa là của ai? Câu hỏi thứ ba, hai họ Trịnh Nguyện đã lấy nơi này làm ranh giới chia cắt đất nước, đó là địa danh nào? Câu hỏi số 4, tính từ sông danh hai vùng bị chia cắt gọi là gì? Các em hãy ghi bốn câu hỏi này vào để làm trả lời và chúc các em làm bài tốt và hẹn các em ở các bài sau nhé thầy chào các em các em nào mà chưa có hiểu thì chúng ta mở lại clip này để xem lại phần nào mà mình còn thắc mắc các em nhé một lần nữa thầy trân trọng chào các em